để chia ra góc này để, để, để cho không được ăn à khôn lắm ừ. người thì nõm nè thế kia bao nhiêu cân triệu cân một triệu một cân á ừ, cân một triệu này thêm hai triệu ừ. chị ơi 12 nước bài đánh kiểu gì? tiền thế người đẹp ờ. thêm hai à ừ. đi chín năm sáu không ai trừ đó là đánh bài cứ gọi vừa gọi về đi vợ con gì ra đi em ơi anh em lấy cho em cái máy hút ở nhà. hút thép gì đâu nói thuốc cái gì nó đang hút hít tí đỡ căng thẳng đầu óc đủ thua đấy em nó hút nữa. ông ơi kia đánh đi từ từ nhanh lên tôi bỏ một triệu nào cái đốt nào đóng rồi Ôi, đúng rồi ai thiếu nợ nào đấy đủ rồi mà tôi đóng bỏ à được rồi tính nữa thì bị ăn mắng mà ừ, không người ăn ai cũng ăn ăn cả người cũng tiền luôn đấy nó nói là bài nó đen bỏ được tôi cứ cánh cho 5 triệu đi này em thế có nước bắt ngay con sao của em đây dài 5 triệu 5 triệu là 4 triệu cân à ừ. bây giờ mà thổi thì làm bị bắt là vì có khả năng là dính cát thật à, đấy cần cho nó cân lành có nhiều chín em thì chín em ơi giờ phải hù hù mồm hù gà em ơi không gà em. gà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 là bao nhiêu thêm năm bài đen thế nhở người trắng bỏ bỏ người trắng mà mấy triệu nào cũng được thêm năm ông năm triệu cân thực tế nào đồ cánh đánh cái bảy triệu con tám mình bỏ tám thì chết chứ mình bài đen nhở tùy hôn gà đi Chẳng người trắng triệu đi À một nhau À một triệu à Triệu à Người sao? Thế đi hai à, bốn một triệu Em cân hai triệu ấy hai triệu cân Nên nhanh như một kịp nhớ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 chỉ nước nó vào Chị thổi thế thì chị nước nó không vào nữa thôi hai triệu cân Em 2 triệu cân đấy Tầm nhiều một triệu rồi Mẹ lên chín là nó Thêm 5 triệu Thêm 5 rồi cái rồi mắc cáp rồi năm triệu 1 3 4 5 triệu cân này Thêm cho hai triệu nữa mình vẫn phải 7 triệu cân à hai thôi nhẹ thôi tổng là 7 triệu ừ. mười bốn triệu hai tấm vải à? hai còn vải nữa cân cân bốn cân ừ. hai triệu cân em theo 2 thêm 5 triệu lại thêm thêm 5 bắt rồi là có quyết rồi <laughs> đức cướp rồi và 1 triệu 2 triệu 3 triệu 60 phần trăm vẫn là mua tiếp tiền nữa cho một triệu đi ông ơi một gì một mươi rồi cho một triệu cân thôi mà hẳn 3 triệu nữa là 5 triệu đi ờ, cân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 Kìa, quan được chứng minh GB không? 10 GB đây. Ô, GB. Ừ. Được không? Cái này vẫn phải được đấy. Anh cứ sợ em thua được. 9 GB. Sao được? Ừ. Tiền và đây là phần giải mã cái ván đánh của em gái vừa rồi thì là em gái vừa rồi sử dụng cái điện thoại này để để đánh bài này đây không phải là điện thoại báo bài mà đây là điện thoại đổi bài đấy thì nó nó ngụy trang vào con điện thoại iPhone có thể là tất cả các dòng iPhone và đây tôi đang à, sử dụng con iPhone 7 thì uh, bắt bài nó đơn giản như này này ví dụ các bạn là bỏ con ca ván đầu tiên các bạn bỏ con ca vào đây chẳng hạn này mình đặt đặt vào trước miệng của cái cái máy này đấy máy nó hút vào đấy và mình sẽ đổi ở ván bài khác ví dụ như sau này mình lên là GQ GQ5 chẳng hạn đúng không thì mình sẽ đổi cây 5 thành cây ca tức lấy cái ca ở trong máy ra và bỏ cây năm vào thì mình chỉ cần đặt ở trước trên cái ờ, cái máy đây, mình cầm tay như này và mình đặt trên cái máy này và nó sẽ đổi cho mình đấy như này nó, nó đã đổi rồi tôi đặt vào nó đã đổi rồi các bạn có thể không nhìn thấy nhưng mà đây nó thành JK rồi thì đấy là em gái vừa rồi em sử dụng cái ờ, chiếc máy đổi bài này thì về cái đây là trong cái điện thoại này nó có một cái máy đổi bài và nếu mà cái máy đổi bài này có thể là bóc ra nó ngụy trang vào cái ví hoặc ngụy trang vào cái áo hoặc ngụy trang vào cái quần hoặc ngụy trang vào ngay cái thảm luôn nó đổi trên cái thảm luôn cũng được thì là anh em nào thích ngụy trang vào đâu thì mình sẽ ngụy trang vào đấy còn à, nếu mà để được à, tư vấn về cái này anh em có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở dưới màn hình đấy đây là cái điện thoại iPhone đổi bài ok